mà lấy luôn ủa gì vậy tôi mới là bạc khía mà ủa sao tự nhiên có bạc khía giả mạo là sao vậy tên của tôi biệt danh anh ba khía sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền tây dùng đất phù sa quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng nơi sống trên là bên ai cũng biết nổi danh miệt vườn anh ba phía miền tây nước da nâu đẹp trai mà dễ mến làm bao thôn nữ ngất ngây men tình anh ba khía đơn sơ mà chan chứa chất phát thật thà bao kẻ mến người thương nơi xứ xa về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền tây anh ba khía nhà quê tuy nghèo tuy nghèo nhưng dạ sắc son độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn môi phù sa lớn lên từ nơi vùng quê mà thanh bình không mình đã thoát thủy xa qua vùng tỉnh vẫn ở nơi đây cô đơn chỉ một mình anh bà khí người miền tây thiệt tha bà còn lúc sớm nghĩa tình thiết tha ôi bao năm đủ nhiều tiếc là vẫn ở nơi đây cô đơn chỉ một mình nhà quê đơn sơ độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn nhà quê đơn sơ độc thân vui tính cô đơn nhưng hỏng buồn trường á anh bo tên của tôi biệt danh anh ba khía sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông miền tây dùng đất phù sa quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng nơi sống trên làng bên ai cũng biết đó nổi danh á miệt vườn anh ba khía miền tây đẹp trai mà dễ mến làm bao thôn nữ đất ngay men tình anh ba khía quê ở miền tây cuộc sống lâu nay đơn sơ mà chẳng chứa chất phát hiện thà bao kẻ mến người thương người xứ xa về đây anh cũng nhớ tình đẹp mình anh ba kia nhà quê tuy nghèo tuy nghèo nhưng dạ sắp son độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn ba khía tôi tình riêng đâu dám ngỏ sông nơi miệt vườn nên nào dám thương ai đâu dám mơ tình ơn duyên chung lối sợ tiếng thương từ ba khía xót xa lòng chung lối sợi tiếng tương tư ba khía xót xa lòng ba khía miền quê lúc nào cũng cô đơn quý vị ơi anh ba khía <laughs>